Hai cách chữa đau dạ dày bằng chuối xanh đơn giản mà hiệu quả nhất các bạn có thể thực hiện tại nhà. Cách thứ nhất, ăn sống chuối xanh. Đây là cách nhanh nhất giúp cơ thể hấp thụ các dưỡng chất từ chuối xanh, làm giảm các cơn co thắt, đau dạ dày. Đồng thời bạn cũng không mất quá nhiều công để chế biến phức tạp. Theo các nhà khoa học nghiên cứu, khi bột chuối xanh đi vào cơ thể, nó sẽ có tác dụng làm tăng chất nhầy, bao lấy niêm mạc dạ dày có tác dụng bảo vệ niêm mạc dạ dày mũ chuối xanh có vị chát, tính bình khi đi vào dạ dày có tác dụng làm giảm tiết dịch vị, qua đó làm giảm đau loét dạ dày. Các bạn thực hiện như sau. Sáng sớm tinh mơ khi vừa mới ngủ dậy, bụng còn đang đói, các bạn chưa ăn uống gì hết. Các bạn hãy ra ngay vườn cắt lấy một quả chuối xanh, rửa sạch bụi bẩn bên ngoài đi rồi các bạn tước vỏ xanh bên ngoài. Chú ý là chỉ tước vỏ xanh bên ngoài thôi chứ không được gọt mất đi cái vỏ xanh bên trong. Sau đó các bạn cắn ăn sống nhai kỹ nuốt từ từ. Các bạn ăn ngay chứ không ngâm rửa gì hết, không có ngâm rửa mổ đi mà để nguyên cái mổ như vậy. Nhai kỹ nuốt từ từ ăn ngay khi sáng sớm đó, bởi vì mổ của chuối xanh rất là tốt. Đi vào dạ dày sẽ có tác dụng là trung hòa cái dịch vị dạ dày, giảm tiết dịch vị dạ dày, tránh ở chua, tránh được viêm lát dạ dày và sẽ giúp cho thành mạch dạ dày của chúng ta dần dần lành lặn trở lại. Nếu mà bạn nào không nhai sống được thì các bạn có thể cắt thành từng lát mỏng và chấm với một chút muối và nhai nốt từ từ. Các bạn chấm muối thì các bạn cũng chỉ chấm với muối trắng chứ không nên chấm với các loại muối mà đã pha với đường, ớt, tiêu hay là bột ngọt gì đó các bạn chỉ chấm với muối trắng thôi. Các bạn nên thực hiện bài thuốc này liên tục trong vòng 2 tuần. Mỗi ngày các bạn chỉ cần ăn một quả đến hai quả, các bạn thực hiện liên tục trong vòng 2 tuần sẽ cảm thấy những cơn đau dạ dày của chúng ta giảm rõ rệt. Các bạn tiếp tục thực hiện bài thuốc này cho đến khi nào bệnh dạ dày của chúng ta khỏi hẳn thì các bạn sẽ ngừng. Các bạn vẫn có thể tiếp tục ăn món chuối xanh này hàng ngày. Thay vì ăn sống chúng ta có thể nấu canh, kho cá, xào, luộc gì tùy thích. Với một liều lượng ăn một ngày một đến hai quả như vậy là vừa phải và không quá nhiều. Các bạn có thể ăn trong thời gian dài mà không sợ bất kỳ một biến chứng chứng hay rối loạn nào xảy ra nên là các bạn cứ yên tâm cách thứ hai là ăn chuối luộc đối với những bạn mà không thích ăn chuối xanh thì các bạn có thể ăn chuối luộc tuy nhiên thì cái bài thuốc chuối xanh như chúng tôi vừa chia sẻ ở trên thì sẽ có hiệu quả hơn là chuối luộc rất là nhiều nếu nguyên nhân khiến bạn đau dạ dày táo bón là do chế độ ăn nhiều dầu mỡ, thực phẩm cay nóng, uống nhiều bia rượu thì món chuối luộc là một cách chữa đau dạ dày rất là hữu hiệu. Chuối tiêu luộc sẽ giúp bạn cân bằng lượng axit, cải thiện chức năng hệ tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón. Hơn nữa, chuối luộc sẽ giữ được hàm lượng chất xơ cao nhất, cân bằng hoạt động đường ruột, gia tăng số lượng lợi khuẩn trong bao tử, tiêu diệt vi khuẩn gây hại khiến cho dạ dày hoạt động mạnh khỏe hơn, giảm đau buồn nôn, trứng bụng đầy hơi, ở nóng ở chua. Cách thực hiện như sau, các bạn chuẩn bị 3 quả chuối tiêu xanh còn tươi, rửa sạch chuối để loại bỏ những bụi bẩn tạp chất. Các bạn chỉ cần rửa sạch thôi chứ không cần phải ngâm cho mổ ra hết. Các bạn luộc trong vòng 20 đến 30 phút cho đến khi nào chuối chín thì vớt ra để nguội và các bạn ăn cả vỏ lẫn ruột chuối, có thể chấm với một chút muối. Các bạn sẽ thực hiện phương pháp trên đều đặn trong vòng 2 tuần liên tiếp. Các triệu chứng của bệnh đau dạ dày sẽ thiên giảm rõ rệt.